đấy ờ, chị ờ, cầm giúp em nhé. đấy là tiền thừa còn lại đấy à. mà mà cái ấy của cô Lan gửi cho gia đình ấy đây là cánh uh, cửa sổ mà mình đặt ở dưới uh, quán nha mọi người nhá này thì chưa xong được mình có hỏi bạn mình là là Dũng ấy bạn mình trước là mà nhôm sắt đây trước là bạn đi cũng đã đi lính với nhau nên là mình cũng nhờ còn nếu làm luôn thì cái này là một mét là bảy trăm rưỡi trăm năm nghìn mét thì chưa hoàn thiện được một cái ngày kia ngày kia thì mình lắp hoàn thiện căn nhà em vàng em mỉ thì mình sẽ công khai lại toàn bộ tài chính chi phí và vật liệu mua như thế nào chi tiết hơn cụ thể hơn cho mọi người rõ hôm nay thì mình xuống đây để xem tình hình là bao giờ xong cửa đấy thì vẫn chưa xong được mình đặt hai ngày rồi ba ngày này là cái cửa vào là cửa sắt tắp lô hết mọi người này là bạn ấy mới hàn chụp full cửa sắt tắp lô bên kia là cửa chính kìa Xin chào tất cả mọi người nhé Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang Và mình là Sa Trường Giang Hiện tại thì à, mình đang có mặt tại nhà vợ chồng nhà em Vàng em Mỹ ấy Cái ngôi nhà này thì à, đến ngày mai Thì mình mới mới hoàn thiện là lắp được cánh cửa cho nhà em Vàng em Mỹ được hôm nay thì mình mới à, lắp được cái à, tét nước thôi à, tét nước này dẫn nước này là đã xong hoàn thiện rồi thì uh, trong quá trình làm nhà em vàng em mỉ này thì uh, Giang có chia sẻ tới mọi người cái một hoàn cảnh của một gia đình đó là của chị Lai hôm trước mà nhà chị là có bốn đứa con là chồng bỏ đi biển biệt và có một cháu cả là bị liệt và một cháu thứ hai là bị uh, thiểu năng à, còn hai cháu thì uh, còn uh, vẫn đi học được hiện tại để chị à, nuôi bốn cháu và hoàn cảnh của gia đình thì cũng rất là khó khăn đấy trong quá trình à, mình chia sẻ video thì giang có nhận được à, một cái sự hỗ trợ của cô lan ở trong đà lạt là cô có gửi cho gia đình là 2 triệu hôm trước mà giang có lên cùng hai vợ chồng em vàng em mì này này là lên cũng đã gửi cho gia đình là hai trăm rưỡi tiền mặt và mua cho gia đình một trăm năm mươi nghìn tiền uh, thức ăn thì à, trong quá trình ờ, hôm nay răng lên thì mình cũng không ghi hình được cho mọi người thì hôm ấy là mình vội quá mình phải đưa mẹ mình đi viện đấy làm cái tét nước cho nhà em vàng em mỉ này nữa nên là à, hôm đó thì mình lên mình cũng không ghi hình được thì mình cũng đã xem trong gia đình thì à, thấy gia đình kêu bảo không có gạo và thức ăn nên hôm nay là mình tiện vào đây lên nhà em vàng em mỉ thì mình nhờ hai vợ chồng là đi cùng mình mang mình mua một thùng mì tôm này cân thịt gói bánh cho các cháu và một yến gạo Đấy, để gửi cho gia đình và xin mời tất cả mọi người là cùng à, Giang và vợ chồng anh Vàng anh Mỹ lên trên đấy nhé để xem hoàn cảnh gia đình chị Lai và gửi món quà của cô Lan cho gia đình là khăn rơi rồi Đấy khăn, đấy khăn Quay lại lấy khăn đi, quay lại lấy khăn đi À chị cầm hồi em với Nhặt cho hai vợ chồng với nhá Đi nương à? Ồ, đang đi uh, nương đi làm Ồ, kìa có hai con dê kìa Rất đẹp Giờ đi nương quá, ai cũng đi làm mùa này cấy uh, ấy mà, bận mà cảm ơn chị nhá chào chị nhá ờ chào các cháu nhá cơm chưa gia đình ăn cơm chưa ăn được à ô nhanh nhở nay ăn món gì đấy à, rau à ra à ăn à, à, đây vàng vàng ra cởi khoảng ít gạo thế, ăn rau thế hôm nay có đi uh, nương không không ạ không đi à à hôm nay ở nhà đây gì ồ thế các cháu ở nhà hết đấy ừ à, thế à đây là nhà chị Lai nhá mọi người nhá hôm nay thì gia đình chị lại ở nhà không, không, chị không đi nương hôm qua hôm xưa thì à, chị lại đi nương rồi nhấc vào trong nhà anh cái kia nó không sao đâu có tí mang ra ấy được ăn được Đấy, mì tôm mì cầm vào anh với à trông à, ấy cháu thôi đánh bạn được đây đưa cho cháu này <laughs> ngại à không ngại đó không à, à bây giờ gia đình ăn cơm rồi đấy ôi chào cháu nhá đây chú mua kẹo về cho mấy cháu này bóc kẹo này à. đấy là vàng bóc à, vâng vàng bóc à, cho hai cha các cháu Ờ, hôm qua đấy, hôm trưa đấy Em có lên uh, vào nhà mình ấy à. Hôm qua ấy thì uh, ờ, đấy em mua thịt và một cân uh, một, một trăm rưỡi cho chị này à. gửi cho chị là hai trăm rưỡi tiền mặt đúng không? À, đúng rồi Đấy thì uh, đúng rồi Thì hôm nay uh, hôm qua thì em thấy là nhà chị là là không có gạo Thế à. chị bảo là thì em mua hết gạo lên đây này à. Thế em cất đi Tất cả anh Ờ, không có gạo ăn nhà cũng hết gạo đúng không? À, đúng. Gạo này gạo ngon đấy à. <laughs> Rồi ờ, này là mua 15 à. 15 nghìn một một một đấy ờ, đấy. À, thế Cái này là 150 ừ. Là một uh, yến Nên, Cho chị uh, uh, ăn tạm đó à. Nhà không còn gạo, hết gạo ừ. Cái này không ai ngủ à chị? À. Bên phòng bên này không ai ngủ à? À không ai ngủ ạ à. à thế à? Nhưng mà hai dính mưa trên này nó Ừ, hai dính mưa à, Dính mưa Ờ đây là căn nhà chị Lai nhé mọi người nhé Hôm trước mà Giang có lên cùng em dơ đấy Chia sẻ Đấy hoàn cảnh của chị thế là con của chị bên đấy thế là căn nhà của chị thì mình cũng uh, tiện thể là ghi hình cho mọi người cùng xem luôn hôm nay thì uh, mưa rột thế bảo chị hôm nay nó mưa to không ờ, có đấy nhà mưa thì không không, không ngủ được ừ. à, không ngủ được à... gió mưa to thì à... vay hết đúng rồi thế là mình chỉ thì con làm được đúng rồi con gái thì à, một mình thì Đấy, không thể làm được không thể làm được rất là khó khăn ở trên này nói chung là nhiều hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn ngày trước thì nhà em vàng thì cũng ờ, rộng được ờ, nhà hơn nhà chị nhà nhà vàng là trước là chắc to hơn nhà chị một nửa thôi nhỉ ừ. nhà vàng ngày trước là chỉ bằng một nửa của nhà chị lai này thôi đấy là gia đình nhà em vàng em mỉ mà mình đang đang xây rồi ừ. cũng ờ, rộng hơn một nửa này tấm ở trên này thì cũng thủng hết rồi thủng hết rồi thủng hết rồi ờ. thôi cố gắng nhá cố gắng này gạo này cất đi ăn nhá với lại thức ăn đấy cất cho ừ. cháu ừ. thế bóc cái kẹo ra vàng bóc cái kẹo ra chia cho các cháu bóc cho cả ờ, con nhà mình nữa đấy em bóc ra bóc ra chia cho các cháu là chú bóc cho còn cháu này thì là ờ, đây là cháu cả là bị liệt đấy mọi người nhé đấy thì chân tay cháu là nó càng ngày nó càng teo vào ấy nó không đi lại được mình cháu rất là thương đây, cái hoàn cảnh của cháu và cũng uh, nhận được món quà của cô Lan đã gửi cho gia đình hôm trước mà mình à, lên thì mình mua thịt với lại ấy rồi để tiền mặt cho chị là hai trăm rưỡi đấy để uh, à, chị tạm thời là mua thức ăn này cho các cháu và mình, mình phát hiện ra là thấy chị bảo không còn gạo thì hôm nay mình vào mình mua gạo luôn cho gia đình và thùng mì tôm cái này mì tôm để gia đình ăn sáng nhá ờ rồi cảm ơn em nhá thùng mì à. tôm này cất để ăn sáng thì để cất đi để làm tối làm ăn thì cho gia đình đấy thịt lợn đấy ôi cái băng bảng chia nhớ nhớ nói ú chẩu chứ ú chẩu là cảm ơn à? đấy đấy đấy à, này nữa này đấy đúng rồi khoanh tay vào xin cho vào áo nhiều vào cầm hai tay cầm hai tay hai tay cầm hai tay đúng rồi đưa cho các cháu rồi. Đấy, bảng chia cho các cháu đi. 11 một nhà chị lai thì cũng ờ, nhỏ thôi hẹp còn mình chị phải nuôi bốn cháu mà ơ à, còn một cháu nữa đâu rồi ông một cháu ngủ à một cháu ngủ ở đâu ngủ đâu ngủ nhà bà à thế à à không ngủ nhà cháu đi ngủ ừ Đức chồng là cũng không ờ, không không liên lạc hiện tại bây giờ hả chị? À, chồng là bây giờ thì đi lang thang rồi à, không không biết từ lúc ấy về là không về nữa à, không về cũng lo không, lâu. không liên lạc được không không gọi liên à, lạc được ấy à, không liên lạc được đâu đấy cũng nghĩa là không, không biết tin tức là ở đâu hay đang không làm biết gì ở đâu bảo là đúng đi thì bảo là đi làm thuê nhưng mà đi thì không về không biết gì ở đâu ừ. không liên lạc đi uh, cũng là biển biệt là, là bao nhiêu năm nay là không không về bỏ mấy năm con. rồi ừ. đấy là đấy à, trước mà giang lên cũng cũng chia sẻ hoàn cảnh của chị ấy nên là biết được cái ờ, hàng nhà chị Thế hôm nay em mua vào nhá xong là em ờ, gửi cái số tiền còn lại để cho à. chị ờ, ấy nhá à. của cô Lan đấy à, của cô Lan ừ đây vàng vàng trực tiếp tay vàng gửi cho chị luôn này số tiền mà còn lại mà hôm nay em mua thức ăn này mua gạo lên cho chị à, à, cho gia đình đấy thì còn thừa thì em sẽ gửi lại cho chị ừ. tiền đấy chị cầm giúp em nhá à đấy là tiền thừa còn lại đấy à. mà mà cái ấy của cô Lan gửi cho gia đình ấy Ừ. ừ. Đấy nhá, để mua cái gì cái gì à. giúp cho <laughs> các cháu nhá. Ừ. Ờ đấy là, là chị nhớ cầm đấy nhá. À. Cầm đấy là mua thức ăn này hoặc là các cháu nó ốm đau bệnh tật hay như thế nào thì à, dùng số tiền này đấy thì hôm trước hôm qua à. thì em cũng đưa cho chị đấy nhá ờ. hai trăm rưỡi đúng không à đúng rồi đấy thì hôm nay mua gạo này mua vào thì đang mua gạo vào rồi hai vợ chồng lên cùng trồng <coughs> vàng mỹ lên thì còn số tiền còn lại thừa thì em à, gửi lại cho chị Đây. thì à, chị uh, giúp các cháu là tiền ăn học này cháu còn đi học này là mua cái này cái kia sinh hoạt trong gia đình à, à đấy xem ừ, nhá. có có người ủng hộ thì ủng hộ cho ừ, đấy thì <laughs> ừ. nếu mà sau này có người mà ủng hộ thêm tiền thì như thế nào à, thì chị và mấy đứa chị. con á khổ lắm không làm về nhà không vâng, bây giờ vâng. thì đi um, bây giờ chỉ có anh à, anh cậu với bố mẹ giúp một tí một tí cho bố mẹ ăn mà con đi đến à. kiếm ăn là không đủ à. không <laughs> thể làm được và à. không đủ kiếm không đủ cho con ăn vâng vâng <laughs> ừ. Ừ. Đây, khu vực này là khu vực bếp của nhà chị đây đây là chỗ nấu ăn này ở trong nhà luôn thôi Đấy, chỗ ngủ thì ở bên cạnh bốn cháu thế là cả năm mẹ con ngủ hết một cái giường này à, à ừ. tấm lợp thì là lợp ừ, à, pro mái pro cũng thủng hết rồi à, một nửa là pro đấy thủng hết rồi mọi người nhé. đó đây có à, bên này có một cái giường chung là trong nhà chị không không có gì cái giường này không ngủ được giường <laughs> này mưa lắm à. không ngủ được cái nhà chị không có bàn thờ à bàn thờ của mình ấy à vâng thanh cũng có chỉ có bàn thờ nhỏ này thôi à à đây là trong à đi đào thích chúa ừ. <laughs> không gì lo hết bàn thờ này ừ. đây là trong căn nhà của chị mình ra phía bên ngoài mình ghi hình cho mọi người cùng cùng xem bên này là phía bên ngoài căn nhà của nhà chị Lai và bốn cháu nhỏ cha thì à, bỏ đi biển biệt thì à, một cháu là bị liệt đấy một cháu thì thiểu năng còn hai cháu thì à, bình thường đi học được đấy, trước căn nhà thì mọi người thể thấy là cây gỗ này còn mọt hết rồi một tấm lợp thì thủng vỡ hết ngày trước căn nhà của em vàng em mỉ hai vợ chồng rất là khó khăn đấy cũng ở bằng cái ngôi nhà bằng bạt thôi lợp bằng bạt thôi gia đình à, nhà em khó khăn đến nỗi mà mà không không có một đồng nào luôn mọi người trong nhà hầu như là một trăm trăm là là là em cũng không vay được không mượn được đấy là vợ chồng bằng mình thì em cũng hứa với Giang là mong thời gian tới sẽ cố gắng làm ăn thoát cái, cái khó khăn và hôm nay thì đến nhà của chị Lai thì cũng tương tự như hoàn cảnh của nhà em vào cũng không khá giả gì hơn đâu mọi người hiện tại đây là chị là con gái một người phụ nữ phải nuôi à, bốn à, cháu nhỏ một cháu thì bị liệt bên này thì cũng trăng bằng cái bạt không cái gì cả em bảo chị cái gỗ này đợt trước là cái video trước mà em rơi em bảo là bà con hàng xóm cho mà chị cũng không có tiền để mà sửa lại làm lại Đấy, cũng thùng bay một hết rồi đó. Đấy, bên này phía đằng sau căn nhà mọi người nhé đây phía đằng sau căn nhà này đây bên trong thì phía đằng sau này và đằng trước này Đấy, sau chị là một cái uh, một cây cối đây, cái gỗ này cũng hầu như là hỏng hết rồi cây uh, gió to là mọi người còn phải để những hòn đá này lên này để mà cái cái trong à, uh, nhà nó không bị bay ra tấm pro ấy. trên này gió to mùa này rất là to luôn đấy là những hình ảnh mà mà mình lên trên này là thực ở cái bản này ngọn lành rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn như nhà em vàng em mỉ nói chung là cuộc sống ta thì à, chỉ phụ thuộc vào những cái à, nương dẫy thôi mọi người ạ và cái tình trạng mà chặt gỗ rừng là mình cũng không mong muốn là bà con đi chặt phá rừng thì sẽ gây tác hại những cái thiên nhiên Đấy, cái quy luật của thiên nhiên thì nó rất là nguy hiểm về lũ lụt Đấy, phá hủy tài nguyên nó không rất là không nên nếu mà mình làm là căn nhà xây ở trên này thì, thì rất là tốt Đấy và không tránh được cái tình trạng là phá chặt rừng nhưng mà để làm một căn nhà xây thì nó là ở trên đồng bào này thì vật liệu rất là đắt luôn đắt gấp 3 lần ở dưới ờ, chỗ giang nên là hy vọng là mọi người hãy ờ, thông cảm và hiểu cho những ờ, hoàn cảnh gia đình khó khăn à, những cuộc sống của bà con ở trên này mong muốn là mọi người là cùng chung tay mình chia sẻ san sẻ yêu thương để giúp mọi người à, bớt được cái khó khăn không nó không à, con mình không nói được tiếng kinh à, à không nói được mấy à không nói được mấy à, à mỗi cháu đi học là ấy được thôi nhỉ à, cháu đi học thì mới nói được thôi cháu không đi học thì không nói được không nói được tiếng kinh ừ nói được cháu đấy thì à, một trăm phần trăm là không không đi lại được rồi không đi lại, à? nó chỉ đi, nói chung ghế này bố mẹ mang cân đi cho nó ăn ăn xong là nó thích ngủ ngủ này à. thế anh đang nói xem nó ừ. có cái um, xe à, có, cái gì có cái ghế ngồi và cái xe lăn nhỉ à. <laughs> Ừ. làm nhưng mà nhà mình này thì cũng <laughs> không chạy được, được không thể đi được đâu ừ. cái xe lăn cũng không không đi được nhà mình không không thể đi được trước thì nó vẫn đi được nó đi tầm máy cả lúc lúc mình nó làm ừ. bé tí này nó vẫn đi được à lúc bé là đi được lúc bé đi được chảy ờ ờ nhưng mà chẳng biết là nó lớn nhưng mà... là nó cứ làm đấy lớn là cứ làm thế cứ có vẻ cứ dừng cứ dừng cái chân của nó cứ dừng cứ dừng ừ. đi từ từ từ lớn là bị cứng dần cứng dần ừ. một cháu thì là thiểu năng nữa đây thì vàng trên này thì ờ, sinh sống là biết biết đây ờ, đi tháng thì ờ, bảo là đau cơ ừ. nhưng mà à, bảo là đi xuống Hà Nội ờ, chứa thì mới ờ, đưa nhưng mà đi Hà Nội thì ừ. họ bảo là chồng thì 20 triệu thì ú, nhà không có gì không có ừ. <laughs> không có đồng nào tiền thì không ờ, chứa được thì bảo là gối thấu năng gối thấu năng ừ, giờ chỉ có mang đi khám thôi bạn nhỉ mang đi khám ấy Ừ. mang đi khám thì mới mới biết được là bệnh như thế nào à đợt trước đi khám ở đâu rồi à, đi khám ở bệnh viện à, nghĩa lộ này à bệnh viện nghĩa lộ mình à, à đi bệnh viện nghĩa lộ mình khám là là người ta bảo như vậy à, à người ta nhưng mà đi chuẩn đoán. thì không không đi được thì à, cô, cô gió mới đưa đi ấy ừ. à, cô gió đưa đi um, à, khá ở dưới nghĩa lộ thì nó bảo là đau cơ nhưng mà đấy thì con chứa được phải đi hà nội vì thì chuẩn bị 20 triệu nhưng mà à, nhà nó không có tiền có mấy đứa ờ, cháu nhỏ nhỏ chồng thì cũng đi như thế thì không có ai chăm <coughs> không đi thì à, chữa được thì bây giờ thì nó không đi được rồi ừ. ừ. Và có nghĩa là người ta chỉ người ta có bắt bệnh người ta hỏi mình nói với mình không bị làm sao ấy bác sĩ người ta nói bảo con mình bị làm sao chứ mình phải hỏi là cháu nó bị làm sao bệnh làm sao bác ơi như thế này mình không hỏi hay là chỉ thấy bác sĩ nói như thế nào mình à, nghe thế à, thôi à thì à, bảo là bảo là à, nói vì sao nó bảo là đau cơ này bảo là đau cơ thôi mà à bác, sĩ bảo như vậy à bác sĩ bảo như vậy ừ. thì thật sự là mọi người là cái này thì người đồng bào hâm mông ở trên này này do là cái nhận thức học thì kém hiểu biết này đâm ra là đôi khi là xuống khám thì chỉ biết bác sĩ nói nào thôi thì biết như vậy thôi khám đấy mà có nhiều bạn nếu mà theo đạo Thiên Chúa hay là theo đạo Phật mà theo y học mà mà mình hay nói là do là gia đình ngày trước là chị có thể là kết hôn cận huyết Đấy, cùng huyết thống ấy thì cháu nhỏ sau này sinh ra nó sẽ bị dị dạng dị tật Đấy, rất là khó khăn nếu nói với chị Lai chắc chị Lai cũng không thể hiểu được đâu. Không thể hiểu được. <laughs> Vàng cũng thế thôi cũng không thể biết. Vàng cũng không thể hiểu cũng như là em sẽ giải thích cho chị biết là cận huyết thống là cũng như là anh trai của ông bác và lấy em gái của bà chị mình kể cách hai đời thôi không lấy được lấy thì vẫn lấy được lấy nhưng sau này chị sinh ra các cháu nhỏ đứa thì à, bị như này đứa bị như thế kia nó không được lành lặn à, nó không ấy đâu đấy là mình mình phải xem xét lại cái cận huyết của mình ấy cận huyết thống của mình ấy đấy cùng họ vâng. nó không quan trọng cùng họ lý không sao vẫn lấy được sinh con đẻ cái nó vẫn là lành lặn như cháu như này nhưng mà cần huyết thống là ví dụ mà, mỉ này này mỉ này là em gái của em à. đúng không mà thằng vảng là, là em trai của ông chú không thể lấy em gái của em được là cần huyết thống là, là sau này hai đứa này lấy nhau là sinh ra con là là hay bị liệt này bị bẩm sinh này dị tật này dị dạng này đó là mình gọi là cận huyết thống sau này cháu nhớ đi học lớn lên học cao hiểu rộng lên là phải tuyên truyền cho bà con nhá biết là vâng. lấy cận huyết thống là không được và sẽ sinh ra các cháu nhỏ sẽ bị như thế này thế kia còn tiếng kinh thì mọi người biết được nhưng mà mọi người chưa thể đi học cao được mọi người chưa thể biết được nên là cái tình trạng này thì giang cũng giải thích với mọi người là như vậy vậy là chị lai thì cũng nói qua cho mọi người hiểu cái vấn đề mà cận huyết thống này do là đồng bào hâm mông ở không những ở, ở yên bái này mọi người nhé có thể ở trên hà giang mà tới trước giang lên trên đó hoặc trên lai châu này cái vùng khác là bà con hay lấy cận huyết thống lắm mà để ra các cháu thì nhất là bệnh máu trắng cũng có này người thì bạch tạng ấy đấy là nó, nó do, do dị dạng mình chia sẻ như vậy Đấy, của à, của người mông thì à, kiểu um, chỉ để mấy anh trai của mình để uh, uh, à, chị chị nó để nhưng mà chị đi lấy người à, họ khác thì cũng hay lấy nhau ấy cũng không họ, thì nó không quan trọng <laughs> cái họ nó là cái cân huyết thống là cùng cái dòng máu của mình ấy à. cũng như là cháu này này cháu này với chị nó là cùng gen ADN <laughs> cùng một cái dòng máu ừ. nhưng em với cháu là không vấn đề gì cả yeah. Học ờ, vàng là không kể cả cùng họ với chị vàng không có phải là anh em nhà chị thì vẫn lấy được. Lấy được. Nhưng mà nếu mà anh em thì lấy vào thì sau này sẽ để con nó như thế nào nó bị như thế này ấy. Không nói chung là nói mọi người thì <laughs> chỉ nghe thôi chứ còn mọi người không để biết được. Không thì biết được. <coughs> Người đồng bào hôm Mông thì Giang đi thì rất là nhiều nơi vâng. hiểu nếu mà ai mà mà có hôm trước mà mà mà Giang có ăn cơm nhà vàng nè có em gì mà hôm ấy em em, em tráng này em tráng nhà dưới bán hàng này ừ. em còn biết là cận huyết thống là như thế nào đấy đấy, đấy là một tiếng hâm mông này anh không thể nói được <laughs> do là bản thân mình không không hiểu tiếng hâm mông ấy. nếu mà hiểu tiếng hâm mông mình sẽ tuyên truyền cho bà con biết ừ. là tình trạng mà mình không nên là hôn nhân cận huyết thống rất dễ dễ là sinh ra các cháu nhỏ sau này bị tật dị dạng cũng mong là mọi người là biết được hoàn cảnh của chị em về đi bà ơi vâng. đi nương nhá ờ vâng, vâng, cảm ơn chị nhá à, chú về nhá à, chú về nhá các cháu nghỉ nhá ừ. ờ, nghe lời mẹ nhá ừ. ờ, hôm nay nhà ngoan giúp mẹ thì có lẽ là giang cũng xin phép được khép lại video của giang ngày hôm nay đây thôi à, giang xin chúc tất cả mọi người đã có một buổi tối à, xem video vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân nhé và những ai chưa đăng ký kênh của giang nhớ cho giang một à, cái đăng ký một cái chia sẻ và nhớ ấn vào nút chuông thông báo để nhận video mới nhất trên kênh của Sa Trường Giang. À, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.